vì sao hôm nay không thì thầm và gió cuốn mây khi chạm bờ môi khi bờ môi còn trao thời gian cùng với bao thời gian hì hì <laughs> hello mọi người hello anh em nha hello dương trọng hello công phòng hello phúc lộc hello tấn duy hello ozibela hello mạnh long hello anh tý hello là cái chào trà đào cái gì đấy hầm mà cái trà đào gì đấy tâm hết tâm sự cùng anh chào tuấn khanh nhé tóc mới đần quá tóc mình cũng mới đâu mọi người do mình mới tắm xong á mới tắm xong nói chung là sấy một chút à hình như là cái màu nó hơi ghê ghê rồi á nói chung là mình mới tắm xong với cả mình mới sấy xong ấy thì sợi tóc nó nó mỏng quá thành ra nhìn nó đần đần á nhìn sợi tóc nó cứ mỏng mỏng ấy nhở ờ như sợi cước á ui ui mới đi cắt tóc với cái về nhưng mà mình không cắt mình chỉ đợi thôi nhưng mà đợi hết ba tiếng đồng hồ anh em ạ lâu quá em cảm ơn em tô nhá ơi mình đặt đồ quá đặt đồ cái <clears throat> đang xem gái sinh stream nhưng chuyển qua đây xem em tú mà được anh tô ơi em cảm ơn anh tô nhá vậy ui phải tính ra là em có sức hấp dẫn hơn cả gái sinh nhở anh tô có anh tô có sai lầm không đấy chào quang hưng nhá giải cứu slide à Ê, sao cảm giác mới tắm xong mà người nó cứ nóng nóng nhở vừa tắm xong tức thì luôn á sấy tóc xong là lên like liền nè nhưng mà sao nóng nóng ấy ta do mà cái áo này à mình đang bật quạt số ba á sấy tóc xong thì nó mỏng nhở nó mỏng teng luôn đó mọi người ạ nhìn tóc mình nè nó khác gì cái sợi chỉ đâu <clears throat> hôm nay thì nói chung là cũng tính nhuộm tóc lại rồi nhưng mà tưởng là gimmy cắt không nên là sợ gimmy đợi lâu nên là thôi nên là mình không không không nhuộm với cả không cắt nữa để hôm khác mọi người ạ <clears throat> từ nhá đột biến rừng à mua hàng con này đi ủa có lúc nào không đần hả đồ à? nữa nữa linh khánh anh có đần đâu linh khánh vặt tóc như lông gà đi hầm mà ở naki một top tám nó vào dương của bạn là chào anh à hello gf cái gì đó nhá idol chào em gái đi à nữa nữa anh tùng treo nữa à, anh tùng hôm nay à, <laughs> đi làm về sớm vào đây rồi từ từ nhá mình mua này đi em chào anh tùng nha hiệp hội hoa kỹ à hay làm trận gowick nhở nhưng mà hiệp hội hoa kỹ bây giờ mình đang có cái này á thôi mình nghĩ là lấy ba ba đồ đi kiểu đầu game á nhiều đồ ấy cho chốt chốt bài nó dễ anh em ạ đồ này à quỷ thư này hoặc là dao điện hoặc là cuồng đao nói chung là từ từ anh em ạ đồ khá là hay á đồ này ok á đồ này nói chung là đánh đánh kha thì vẫn được thôi nhưng mà để xem nhá từ từ ấy, anh em ạ mình thì mình không thích đánh kha lắm okay. À không có đánh go quick lắm cơ bản là không thích á tắm xong nhưng 28 độ mặc áo dài à mặc áo dài đâu cái đồ này là mặc lại ấy, linh thánh ạ không có đồ á cơ bản là không có đồ á nên thành ra là mặc lại thôi có một cái áo phải mặc cả tuần mà cái lúc mới ra đây ấy, cái lúc mới ra đây thì thời tiết nó lạnh thì phải mua áo dài xong rồi bây giờ thì lại hết đồ ngắn rồi làm gì có tiền mua đồ dài đâu mua cái con này đi Bọn Gowick đi anh em ạ, hai nước mắt là nhìn thấy không muốn đánh Gowick rồi hết. Thiếu một con nữa là đủ ba dốc đồ à. Ui, úp cấp là được bốn công nghệ đúng không? Từ từ nhá. Bốn công nghệ hay á anh em ạ. Nhưng mà cảm giác bốn công nghệ xong rồi không có đam nhỉ anh em nhở Mình đang muốn muôn cục kia lại á. Muôn cục kia lại với cả muôn Bren vào ấy thì cầm đồ nó ngon hơn anh em ơi thật. Con Bren bỏ con này không? Cảm giác cho con Bren đi. Bren cầm đồ ấy anh em ơi, cầm đồ nó hợp lý hơn ra van à thôi cho cookie vào đi cho à, cookie ầm đồ cũng được em làm hành tránh này mới vô coi đồ. À, ok ok anh tùng ơi em chào anh tùng từ đó mình tưởng nó bị lag anh em ạ chắc là mình làm trận renta anh em ơi đồ này chắc đánh renta á tưởng giải cứu mà tôi cũng kết giống anh gì đấy gì đấy gì đấy hello cao sớt nhá nãy giờ anh không để ý cái à, em chat á mình không lắp đồ sớm ấy lắp đồ sớm khi mình win đấy chứ phế thật bùm cố lên một bán nữa một bán nữa ừ hai hai hai hai hai anh tú cần win anh tú cần win á hello thu trần hello tuấn việt nhá hello quyền linh nhá <clears throat> hello hữu thủy hello hải đăng nhà nhuộm lại nhanh lắm tầm ba mươi phút thôi á nhuộm lại nhanh lắm mà ừ nói chung là thì nhuộm lại thì nhanh nhưng mà ý mình là mình cứ tưởng là give me ờ, cắt không nên là thành ra là nhanh nhưng mà không hôm nay give me nó còn làm cái gì á thành ra nó hơi mất thời gian hơi mất thời gian một chút tí cái này làm quyền năng với cả nó xét là đẹp rồi đúng không của mình bây giờ à? hai pháp sư xong rồi son cookie cầm đồ vẫn chưa có dốc đồ nhở có dốc đồ thì đẹp thôi cho con uh, heo tanh trước đi hoặc là kiếm một con đấu sĩ nếu không được lucian tầm này đẹp cũng ok chè đâu rồi anh tú à thì nói chung là chè đang ở trong uh, sài gòn đi gọi là đi chơi hết những ngày uh, cuối cùng à, quên ý là đi chơi những ngày uh, gọi là nói chung là mình cũng không không không biết nữa tại vì uh, bây giờ mỗi người một nơi ấy thành ra là kiểu lâu lâu thì gọi điện nói chuyện thôi chứ còn mỗi ngày không có ấy liên lạc liên tục á thành ra mình không biết nữa anh em ạ win này win hai này win hai này win hai này ui cái bom ha kỹ nhìn đẹp nhở đồ renta đi em tú à ừ chắc là em tú đánh renta bờ ren hai à có nên một chút đổi đồ không một chút đổi đồ à hay là lên cấp cho đấu sĩ vào nhở cho con brand cầm đồ thì có liệu có ngon hơn con cookie không cookie mình nghĩ là ngon hơn đấy và ren khi nào có thanh lệch thì mình đổi nhá chắc là mình vẫn úp cấp anh em ạ úp cấp một chút đấm nhau đi một chút đấm nhau nhá nhà kia nhìn ghê đấy hoang mang dư lấy sực mơ đang hello đa đa nhá hello em nhá đa đa ủa nhưng mà bên đấy đang là mấy giờ vậy đa đa bằng giờ bên này à hay là sao vậy thì anh thấy cái chỗ của em ấy nhìn nó cũng ờ, thật ra là nhìn nó cũng giống mấy kiểu khu ờ, khu gọi là hẻm hóc ở bên việt nam nhỉ nhìn nó cũng không gọi là khác lạ lắm á top tám chặt là nữa nữa mới vào một cái top tám thôi trận này mình thấy nó hơi khó top tám thật sự là khi mà khởi đầu của mình gọi là đẹp á thật ra thì không đẹp lắm không gọi là đẹp lắm nhưng mà nói chung là ổn nói chung là ổn đi ờ bây giờ mình chỉ cần một con lucian một thôi cái chắc trận này vào top luôn chỉ cần một con lucian một nhá thì đấy là cái điều kiện cần cũng bắt đầu hello đông đông rồi đấy nha hello tuấn anh chào em anh đến đây từ chiều con vách ngon đấy à không con vách cầm kháng phép à mình tưởng con vách cầm cái gậy ấy, thì lấy cái nỏ xét thì hợp lý luôn gần a nè em tú cần gần a hoặc là xe duani xe duani cũng được lên được xe duani hai đẹp ba nhà một trăm máu mà lại không được nhặt đồ trước à buồn vậy cho anh tú xin cái gậy đây cho anh tú xin gậy ừ ừ hay ấy, hay ấy, cái ông kia hay ấy, cái ông kia kia đồ hay ấy. đây đúng không ông này hay ông này thì đó nói chung là hay ấy xem bài mới của anh đen chưa em tú à em tú chưa chưa em tú chưa em tú chưa ê hai con ngoại binh này từ từ nhá cái tình huống này hơi khó anh em ạ hơi khó một chút cơ bản là bây giờ mình đang muốn win chick ấy à quên mình đang đánh win chick ấy mình không biết là có nên cho ấy vào không dốc đồ vào không nếu mà cho dốc đồ vào thì hơi yếu nhưng mà bù lại mình sẽ có trích à quên mình sẽ có tiền khó nhờ thôi mình nghĩ là khỏi đi khỏi cho dốc đồ vào đi mình muốn đánh win chick trận này hơn á cho con heo hoặc là sử quên anh em ạ heo sắp hai cho con heo đi cho heo nhá nếu vậy thì không bắt ngoại binh à tiếc nhờ ngoại binh thôi bỏ ngoại binh đi anh em ạ đang win trích tự nhiên bây giờ lắp hết đồ rồi xong rồi xoay qua ngoại binh nó đần lắm nếu mà tên này nó ra ba con luôn thì mình xoay nhá còn không thì thôi chắc là khỏi ôm khỏi ôm đi em tú chiến quá à, có gì đâu mà chiến mọi người buổi tối với vẻ anh á hello tuấn anh ngon nhỉ viết hẳn bốn comment không đọc hay á vd ngon á có không vậy có không vậy có không vậy nữa nữa nữa ông tuấn anh này đòn à ở đâu đấy ở đâu đấy mazaha à từ từ nhá mazaha thì mình nghĩ là ngon hơn con ờ, cookie này ấy. cookie này ấy. bỏ đi anh em ạ như vậy không ra van for hay là cho ra van for cầm đồ nhở ra van for cầm đồ à? như vậy thì cũng ok nhưng mà gặp nhà này liệu win được không nhà kia có con ấy kinh thế vậy đi vậy đi vậy đi gặp nhà này level bốn hợp lý đấy win winner này win winner này chắc tí nữa làm một chút zone anh em ạ bán cookie thay đồ brand ba dốc đồ lấy tiền đồ dốc đồ đẹp win trích luôn nè ghê vậy ghê vậy không chào thì thôi vậy hello khắc duy chào mọi người hẻm hóc là gì anh á tức là mấy cái hẻm đấy ta ơi từ từ nhá con nét riu này kinh đấy mày em mày em vẫn win á vẫn win á ừ, nói chung là anh lỡ mất bán mất mấy con kia rồi anh nghĩ là form này hai con đấu sĩ nó ngon hơn chứ còn để mấy con dốc đồ một sao không win được ấy thà có con vách tanh ấy thì còn ok nhá còn để mấy con kia tanh nó hơi cùi á thật thật sự nó hơi cùi đấy bắt đầu ra đấu sĩ này mai ra hai là bú còn không thì ra lucian cũng được ra lucian form ok đấy nói chung là cái nào cũng được bán bớt mấy con lồng dòm đã tí bây giờ mình hiện tại đang có một hai ba không một hai ba đôi à chắc là tí nữa mình lên cấp luôn một chút anh em ạ anh tú nay đẹp dài thế anh tú mới tắm xong mà nhìn đẹp dài á anh long có thể hỏi em tú sao đẹp trai vậy được không à thật á mình mới tắm xong mình tưởng mình sấy tóc xong trông nó hơi đần chứ hóa ra là sấy tóc xong là đẹp trai à chắc là mỗi lần mình livestream á mình phải sấy tóc ấy <clears throat> kiếm nữa kiếm kháng phép và hơi tù nhá anh em nhở nhưng mà cái quỷ thư à cái này thì ngon đấy cái này thì ngon á lắp luôn ngay lắp luôn cái làm một chút rôn không tối nay có thật là như cáp không vậy em tú á thật chứ mọi người thì nói chung là sau chiều ngày hôm nay mình out top hai trận top tám á thì mình offline mình đánh đích chính á thì một trận top hai một trận top bốn anh em ạ thật mình không hiểu luôn á mỗi lần mình lên live đánh không phải là do mình trôn hay là gì đâu nhưng mà kiểu nó bị đen thật thật sự hơi đen thật từ từ nhá có đen rôn không nhở nếu mà rôn thì ờ, kiếm được cái gì không không mình nghĩ là lên cấp đã rôn hay không thì tính sau anh em ạ bốn đấu sĩ à được bốn đấu sĩ cũng được hoang mang dư lấy giấc mơ đang tan dần khi anh bốn đấu sĩ thì mình nghĩ là ok ấy không cần phải zone nữa đâu vậy thôi vậy thôi vậy thôi thật ra là con sủ quên này vào thì con heo trâu hơn đúng không để mình suy nghĩ đến việc đấy nhá mình nghĩ là cho con à, này vào ok hơn á hoặc là cho con javan nếu mà lên bảy hợp lý chưa bên này à, giờ cộng tám nha anh à vậy là tức là bây giờ đang là chín giờ ba mươi chín giờ ba mươi cộng có tám hai mươi mốt cộng có tám là hai mươi chín hai mươi chín mà chia đi à trừ cho bốn bây giờ bên đấy đang là năm sáu giờ sáng à Ui, vậy mà đây ra chưa ngủ à hello thanh phong nhá còn đen leo top một thách đấu đi anh tú mà anh tú đánh nhà lắm binh kia ơi sao mà leo được anh tú làm gì có trình đâu anh tú chơi game chỉ đợi đỏ thôi anh tú chỉ rìa rìa mỗi ngày thôi nói chung là mỗi ngày anh tú vào nick chính á đánh hai nick luôn thành ra là mỗi nick đánh tầm một hai trận thì vừa giữ ngày với cả vừa lên là bao nhiêu phải lên á nhưng mà anh tú cố gắng nhá chắc là phải lên á từ giờ đến cuối phải lên không không đẹp trai thật đâu ạ thật á không đẹp trai thật đâu ạ tức là mấy cái ông này trôn à ê maza hai tự lên hai này ngon chưa từ từ nhá bây giờ mình bán con này hoặc là bán con đùa ren con java này thì nó nói chung là có tiến công với cả thêm tanh ấy thì nó ngon hơn nhở mình muốn để con van lại hơn đấy tại vì mình nghĩ là không cần nhiều pháp sư đâu tại vì tí nữa mình thay con renta rồi bán này đi có hoa kỹ thì mình kẹp hoa kỹ nhá nhà này con blitz kinh vậy blitz kinh vậy blitz kinh vậy anh dài blitz kinh vậy anh dài <coughs> gặp nhà này kẹn sáu à từ từ nhá cạn sáu với cả mid for hai hơi ghê nhưng mà mình nghĩ là mình lo được á mình nghĩ là mình lo được đấy là mình nghĩ rồi nhá tại vì con heo hai với cả ma hai mà thua hơi bịp trong khi con con ma hai của mình ba đồ con ac này chỉ gọi là một đồ thôi con heo húc <coughs> ngon nhá nhà này mất chích là hơi bị nghèo nhá hello hạ vân thiên nhá anh tú ăn gì chưa thì hồi nãy à, khi mà đi hớt tóc về thì mình với à, gimmy ăn à, bún bò huế anh em ạ tại vì tại vì lâu rồi mình chưa ăn bún bò huế thành ra là đi ngang qua quán kia ăn thì ban đầu mình nghĩ là ờ nó cứ cho sa tế vào đi xong rồi cho một hồi xong á mình không đếm trước á thành ra là cho một hồi xong <tsk> siêu cay luôn em ạ mình cho hơi lố một chút vọng âm thì thêm đam còn lò rèn thì tí nữa mình đánh bằng đồ à vọng âm thì nói chung là cũng được tầm này mình nghĩ là con mazaha này lấy cái vọng âm á mình nghĩ là con mazaha đủ đam rồi nên là không cần vọng âm được lấy thêm đồ tanh không lấy thêm đồ tanh không nhưng mà đồ mình cũng nhiều rồi cơ tí mình thật ra là mình chỉ cần cái quyền năng nữa thôi á mình không cần nhiều đồ quá đâu thật sự nên là mình nghĩ là lấy vọng âm đi giao sau mà win thì mình lên cấp mình cho con này vào nhá hoặc là kiếm một con đột biến cũng được tại vì tầm này mình nghĩ là đánh bằng mazaha thôi á nhà này hơi mạnh ấy nhá mạnh quá luôn á chứ không phải là hơi mạnh đâu Ui, nhà này về lết cũng mạnh nè bú game rồi em tú ơi á sao lại úp bú được cộng tám thì hơn việt nam một giờ chứ cái ông này á ơ là sao là sao cơ anh phi à quên là sao của anh tô sao lại hơn một không phải phải hơn hai chứ sợ lắm cái nhà mà ta lồng quá việt nam là cộng bảy anh ơi à à à, à. ok ok hello vũ anh tuấn nhá ông bà nào trên lạng ui ông bà bên thiên này có khi mình phải cho làm <laughs> ghi một mần đấy chứ hay á từ từ nhá nhà này may là sriu một anh em ạ à. sriu một thì không mình nghĩ là không đủ đam đâu sriu hai nhiều khi cầm ba đồ này hơi kinh một tí á tốt cần thêm một con ấy nữa nhá cần thêm một con uh, đột biến hoặc là kẹp con javan vào thêm tanh thôi việt nam cộng bảy à ok ok chết tịt cộng tám bù à? qua còn cộng một à ông hoàng tính toán á mình cứ tưởng là cộng tám là tức là bây giờ bây giờ cộng bên kem thêm tám tiếng bên mình thì mấy cái đấy mình không rảnh nữa anh em ạ thì uh, chào một trăm hai mươi anh em đang xem nhá chúc một trăm hai mươi anh em một buổi tối thật là ngủ ngon đi ở ờ, buổi tối thì chắc là ngủ ngon mình cần cái giáp á hay là lấy con kha cũng được nhà này có lấy giáp không nhà này chắc là không lấy anh em ạ nhà đấy lấy kiếm hoặc là kháng phép ấy. ok ok còn giáp chắc rồi đấy hợp lý quá hợp lý quá hợp lý này hợp lý này nhà này lấy cái nhỏ và có võ à ngon nhở nhưng mà nhà này hơi nghèo anh em ạ tại vì thua mình rau kia hơi nghèo hơi nghèo một chút hơi nghèo một chút tại vì sao hôm nay không thì thầm và do cuốn mây khí thấy chưa kiểu hôm nào tú đánh bay ấy thì <tsk> hơi bị kinh đấy không phải bay đâu thật ra là hôm nào mình đánh kiểu nó vào cầu một chút đấy thì hơi bị gì gì á ông này hồi nhỏ cũng học đạo lý ăn địa lý đúng không à không không anh tô em học mấy cái môn đấy thì em không thật ra là ngày xưa em tú đi học cấp hai cấp ba mọi người ạ từ từ nhá em tú chào em dự đã nói chung là em tú chào mấy anh em mới vô coi nhá thì uh, mình đang kể là ngày xưa mà lúc mà mình đi học á mình đi học cấp hai cấp ba thì uh, thường thường em tú hay học từ từ hai nhà đánh nc à thì nói chung là em tú hay học mấy môn kiểu ờ, nó nghiêng về ý là em cũng hay thích học mấy môn kiểu tính toán ấy, với cả sử dụng đầu á còn lại mấy cái môn kiểu nó gọi là thật ra là mấy môn địa lý hay lịch sử thì nó cũng cần đầu óc nhưng mà đấy là kiểu cần cần trí nhớ từ từ nhá cái con này có con Kathleen này ê con Kathleen này bắn một phát chết luôn Mazaha anh em ạ trong khi Mazaha mai đang đầy máu thể game này nó xạo thật đấy vừa lên cấp đang kể chuyện gọi là đang hay đang gọi là vui vẻ xàm thật hết hứng muốn chơi luôn á thể bắn một phát chết luôn mà bịp thật á dỗi ghê mày ghê ấy bắn một phát cút luôn một ngàn bốn trăm đam cộng thêm ổ bắn tỉa con này một ngàn năm trăm ủa từ từ nhá sao lại chết được nhở ảo ma à con kia thì một ngàn năm trăm một ngàn năm trăm máu mà con kia một ngàn bốn trăm đam mà lại chết nhở bịp thật á có phải ông cắt tóc cho anh mi là ông ông cắt cho anh tú không mà không không không cái ông mà gọi là cái ông cái anh thôi chứ không phải là ông cái anh mà gọi là làm về cái phần cuối cho Gipmi ấy thì mới là anh cắt tóc cho em tú chứ còn cái anh cắt tóc thì không phải mất cái trích đầu tê nhờ con Gatlin này dỗi mày ghê á nó bắn một phát chết em tú luôn giận thật á tám phần trăm sát thương cộng thêm mà nói nhiều một bắn mà cày lucian này nhưng mà tầm này mai ra hai hai rồi không cần lucian thì nói chung là bình thường anh em đánh ta có hai kiểu đép một là anh em đép theo kiểu như này hai là anh em đép à, cũng là con à, cũng là form đấu sĩ nhưng mà anh em cho lucian cầm đồ đam nhá xong rồi anh em kẹp thêm một con gọi là liên xạ nữa con cookie cũng được thì con lucian cầm ba đồ này đép lên tám cũng ok nhá ra vừa rồi mình không biết sức là tầm này mình gần 40 tiền rồi thôi không sao giờ mất trích rồi thì nói nó có, nó có giải quyết được vấn đề gì đâu vuốt rồng hoặc là thú tượng à để mình xem cần vuốt rồng trận này không nhé vi là ui ra vi luôn thì lại yêu đấy yêu đấy yêu quá yêu quá đi yêu quá đi lỡ buông lời yêu anh sợ anh xa lánh mình có nên thay luôn không nhở không thay luôn tập này hơi yếu anh em ạ từ từ đi từ từ đi khi anh gọi tên em cảm giác ván này à, vút rồng cũng ngon lắm anh em ạ nếu mà lắp thì lắp phú tượng thôi mà bây giờ lắp phú tượng cũng ngon ngon cơ thật phế nhở phú tượng thì tí, tí nó thường một cái kháng phép lắp gì nhỉ anh em nhở biến đột biến à biến đột biến thì đột biến rừng cũng không ngon hơi phê quá cái, nói chung là cái hai cái kháng phép này hơi cùi này lắp kháng phép chắc là đánh được với nhà này à hay tí nữa đợi cốc cũng được còn không thì đợi đập đồ đi Ví. bùm không đủ đam mà gạt cái giò luôn nó bảo sao nhìn đần giống nhau thế nữa nữa đần đâu mà đần mọi người tóc này mà vẫn kêu đần thì chị áo à, quên tóc gimmy vậy mà kêu đần thì chịu rồi gimmy đẹp trai mà mọi người từ nhá vút rồng đánh với nhà ta lông này không nhà ta lông thật ra là không cần vút rồng hai nhà đam này ba nhà đam bốn nhà đam mỗi nhà này à, có một chút phép không nhà này đam luôn cái ông cao sớt này đánh ấy nữa đánh cá chê các thứ các thứ nữa anh dài cái ông cao sớt này hello tới hanh nhá đang đẹp trai xin đừng cắt tóc mà đang đẹp trai ui tự nhiên kéo mất con này nó nổi ê đây có đây có thực sự là game kỹ năng không vậy con này dân đun lốc xong con blit kéo mất con đen của mình cứ như vậy lên stream bảo sao toàn top tám anh em ạ bình thường đánh line à quên đánh ọp nó có như này đâu xịt phát nữa đi thì cứ lên line nó, nó bị như vậy nè còn bình thường đánh ọp nó có như này đâu bình thường đánh ọp là hai cái này là hai cái kiểu ờ, hai cái đai máu rồi xong rồi uh, tầm này vẫn đang win chích một trăm máu gọi là cháy cháy cháy rồi lên lai đánh như vậy à ảo ma nhở bỏ delta đã tạm đi phế thế chè đâu rồi anh tú à chè thì ở trong sài gòn mọi người ạ nên là mình không biết nữa gip mi đẹp nhưng em tú đần á thật á nghe tổn thương về ấy vậy tổn thương sâu sắc vậy khi nào hết mùa với anh à thì khoảng tầm một tháng đấy nhá một tháng hay là một tháng mấy tuần nữa một tháng một hai tuần thì đó nữa là hết để cái nỏ xét gần mazaha đi trừ ở đau anh em ạ nhà cao sớt có hai con victor rồi à một con victor này à ôm nhiều delta về cao sớt ơi bán đi bán đi bán đi bán đi cho anh tú chơi với bỏ ra cho anh em sống chơi với thằng tú dạo này khỏe không mà vẫn khỏe vẫn khỏe anh không cắt tommy xiaomi fia anh quốc à Ê, mình mới cắt cái kiểu đấy xong thì không biết như nào nhở Ê, nhưng mà hồi nãy mình với kip đi trên đường ấy thì có mua gọi là mận đây thì là mận bắc anh em ạ nhìn nó khá là ngon đấy không biết là anh em nào có ăn không anh em nào ăn không mình ship cho mình cắn miếng anh em ơi thèm á anh em nào ăn gọi là khu sài gòn à, quên khu à, hà nội ấy, mình ship cho ship free nhá hello em tú mấy hôm nay ra trường nên không xem em tú được à ok anh tuấn trần ơi em chào anh nhá nhưng mà tuấn trần à, thi à quên gọi là có xuân sẻ không có xuân sẻ không gọi là có là tốt đẹp không cái xe ngon đấy gai xe hoặc là lấy kiếm à hay là lấy giáp gai giáp gai không hay là lấy kiếm thôi lấy cái này đi có gì tí nữa mình làm đồ thủ cũng được em quên là anh cũng chơi à ok cao sớt ơi giờ bạn vẫn kịp ok cao sớt ơi ui ông cao sớt này hay á ông cao sớt này dễ thương vậy cao sớt dễ thương vậy từ từ nhá bây giờ mình có lên cấp không chắc là mình không anh em ạ đợi đi đợi theo xem giao sau là lõi gì ấy nhá chị à bỏ vi đi theo anh kiên rồi à có đâu ship anh về thủ đức tí em mà thủ đức chỗ nào đấy anh à, anh anh tô để em gọi là điều điều á để em điều mấy em gái qua chỗ anh nhá mua mận qua chỗ anh luôn từ nhá em mình hơi bị nấc cụt ây đúng là cái góc này và đúng là cái con này nhá từ từ nhá cũng là cái góc này và cũng là cái con này từ từ cho nó con này cầm cái dép đi tí nữa tính tiếp anh em ạ để lần này xem nó có bắn một lần nữa không nhá xem nó có hư không nhá mày bắn tao nữa đi mày bắn tao nữa đi mày bắn tao nữa đi tao hơi bị dỗi mày đấy ok không bán tốt xin chào chồng yêu nhé hello thanh quang em tú nghĩ sao về việc cạo chọc vào cạo chọc á mọi người có muốn gọi là mình một chút gọi là filter cạo chọc cho mọi người coi thử không mọi người có muốn không để mình làm thử luôn này từ từ nhá đây mình làm thử cho anh em xem luôn nhá cạo chọc à đâu nhở từ làm một chút uh, filter dễ thương không thôi từ từ đã mình uh, tập trung cái game này đã mình nhất quyết là không để ao tốt được anh em ạ thành ra là anh em đợi xíu nhá ấn đấu sĩ hoặc là nhà máy tái chế à nhà máy tái chế thì thêm đồ thật ra là mình nhiều đồ lắm rồi ấy mình nghĩ là lấy ấn đấu sĩ đi kiếm được con lợn hai mới luôn này đổi đồ qua tăng vi luôn hợp lý thế ok bro sáu đấu sĩ rồi nhá vậy thôi lì đi lì đau sau rồi lên anh em ạ đau này lên thì nó hơi nghèo với cả thật ra là con mazaha vẫn đang đép được á mình nghĩ là không cần đâu thì cho con uh, sửa quên đón đấu sĩ đợi nốt đồ nhá tí làm xem có sojin không không thì mình lắp cái áo choàng hay là gì gì cũng được ừ. bận bắc chua chua giòn giòn ngon xỉu nhìn thấy là lại chảy nước miếng khoái khoái liền là ngon lắm chấm muối nữa cơ mình có mua cả hộp muối nè hi hi nhưng mà bây giờ ăn trên live nó hơi hơi gì gì ấy thành ra là chắc tí nữa mình ọp xong mình ăn anh em ạ tí nữa mình trên tim ấy mình ăn nhá nhà này có blip bên đây à blip bên ui nhà kia có rồng có hổ anh em ạ kinh đấy kinh đấy kinh đấy có rồng rồi nhá nhà kia có rồng rồi nhá hello fan khôi nhá bệnh viện nhận anh trước khi ra trường rồi tháng bảy bắt đầu làm ui chúc mừng anh tuấn trần nhá anh tuấn trần có gọi là tuyển à, phụ phụ tá anh tuấn trần em xin một chân với em kiếm ít tiền ăn ăn ăn mì gói qua ngày với anh tuấn trần ơi anh có gọi là tuyển người gọi là tuyển người gọi là đẩy đẩy cái xe đi uh, phát phát thuốc cho đến uh, từng cái ấy á mấy cả thay mấy cái ấy không thay mấy cái băng gạt hay là gì không <laughs> để em tú làm một chút gọi là công việc thêm ấy một chút content cạo chọc hút view à không không không không không không hút đâu cái đấy là đuổi hết view ấy chứ mình cạo chọc xong nhìn đần lắm thật sự ghê lắm chắc là mình bỏ luôn anh em ạ bỏ luôn nhá nói chung là mình nhiều tiền lắm rồi á tôi không ra để chịu đừng khóc một mình em ơi vì những câu chuyện đâu ai thử thách sáu ngày sáu đêm chửi anh tú dù bị ban cũng tạo mới vô chửi ghét cô à khó chịu vậy không thật ra là chửi mình thì thoải mái à quan trọng là anh em chửi là được à quên quan trọng là anh em xem được lại cung là một cái quyền năng nữa à quyền năng hút rồng à hơi đần nhở anh em nhở gậy lốc gậy lốc với cả huyết kiếm mà từ từ nhá để mình xem run ra cái gì rồi mình tính tiếp anh em ơi cái xà này chắc sandin đúng không chắc sandin thì đẹp từ nhá biết kiếm mà trông đồ đần đấy chả bắn ca xa và gây đam tạm một chút cũng được anh em ạ bài mình zone không ra delta thứ hai với cả con vi thứ hai cơ game này bịp à huyết kiếm với cả ấy cũng được mặc dù nó hơi cùi ui tí win này anh em ê lắp đồ vào lục win đấy chứ con cai xe của mình lại có đam anh em ạ hơi bịp nhở chưa có hóa kỹ luôn à ơ bài gì đây u là trời đúng là yêu thật rồi còn cậu thì hơi khá dích không vậy ê từ từ nhá hay là một chút xoay không một chút xoay kha dịch không ây bỏ mất con cassadin rồi cai xa này victor này victor thì phải ấy victor phải để á thôi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi làm người anh em ạ bỏ đi làm người anh em ạ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ mút rồng à thôi tí làm mấy gậy lốc nhá quyết định làm mấy gậy lốc nhá thôi bỏ cái xa đi anh em ạ tại vì cái đột biến này không ngon đâu nên là thôi nhá mà hai cái đồ này mình không muốn lắp luôn á hơi cùi anh em ơi bên mỹ em tú ơi em tú qua thì anh dẫn đi không dám thuê à ui bên mỹ à bên mỹ mà bác sĩ à từ từ nhá để em xem bên mỹ gọi là chuyên môn về cái gì nhá bác sĩ mỹ à bên mỹ thì có cái gì gọi là nổi trội anh em nhở? bác sĩ mỹ thật ra là em thích hàn làm kiểu bác sĩ hàn quốc hay là nhật bản hơn á nghe nó có vẻ bánh cuốn hơn đấy nhở em có ghi ghét go đâu à hello anh tú hello quang dũng mình nãy giờ mình chưa con cá ăn nữa cơ tại vì mình đang mải zone quá giận thật đấy cái game này vì hai tạm á nè tôi bị giận rồi nhá thôi cho nó ăn đã cho nó ăn một chút đã mình thiếu con ấy nữa không con siêu côn đúng không mình lắp chút thôi mình lắp đồ đi hai mảnh này chắc là đợi một chút nhá đợi một chút đi đen đá hai chỉ cần ngồi cạnh nhau phút giây làm chút một chút con này đây làm chút một chút con này đây nhà này lại random lốc à rất là bịp bợm nhá rất là bịp bợm cái game này nhá hy vọng là bây giờ con cá của mình hack rồi rùa ui rùa rùa ra đường này gậy à nó xét tiếp à chứ còn con này cầm kiếm súng thì nó hơi tù anh em ạ con vi của mình lo con vi của mình lo được nhé con vi của mình lo được nhé bài ren ta mạnh chưa bài ren mạnh chưa bài ren mạnh chưa chơi delta phải lên chín hả anh à phải lên đấy nhưng mà bây giờ bài anh gọi là hơi cúi này nha không lên được ui rõ ràng là đấy ông cao sớt gọi là ít máu mà bây giờ ông lên được đây rồi tính ra bây giờ mình đánh bằng máu mình cũng top hai ấy hợp lý chưa nhìn em tú giống dân chơi xóm khu anh á khu chơi xóm là cái bài của anh rất là tati đúng không gì nhở làng trai làng à hàng trai gàng trong xóm đi vào dạt sang một bên hết đi nào mình lấy dép gai nhá Lan quê phượng tầm này là tầm thường ở đây mới là thiên đường đúng không bài đấy đúng không ừ. em làm bên dubai một ngày kiếm được bốn năm túi eo vì anh tú có chịu theo em không á không không không bên dubai mình nghe đâu đó hình như là có cái gì gọi là hơi kinh kinh đúng không thành ra là thôi nhá em cứ chạy nhé. nó xét cho con cá chê hoặc là kiếm súng ui kiếm súng cá chê nhở quên mất mình quên mất món đồ tủ cá chê là kiếm súng anh em ạ gặp nhà này nữa là cái xẻng nè không để con này kéo đúng không ac người ta đều để ô hàng hai hết à nhà này thì hơi kinh em ạ nhà này mình nghĩ là để cho con cá chê nuốt thôi là được xong rồi con này qua đây con này qua đây xong rồi con này lốc ở đây con này qua đây con này qua đây hợp lý chưa chuẩn chưa xếp chuẩn chưa xếp nó cứ phải gọi là mắc tầm anh em ạ thật mắc tầm bác sĩ nhật bản kiểu như nữ bệnh nhân xinh đẹp à anh bác sĩ may mắn là nữa nữa nữa nữa mình phải gọi là dăm <laughs> ba cái xài lốc này mình phải gọi là mình tự mình thấy mình hay ý, anh em ạ thật không phải là mình khen đâu không phải mình tự khen đâu ui một đồ này một đồ này một đồ nè lần này thì chưa chết nhưng mà lần sau thì chết nhá nhả ra hai nhà đánh là siêu cũng cùng hai nhà bảy tám mà ui nhà bảy nhà phát minh đâu à đâu phải đâu nhà bảy phải nhà phát minh đây nhở nhưng mà sao nhà bảy nhà phát minh này có con jc hai đấy ở đâu ra đấy à bổ sung chiến thần anh em ạ bổ sung chiến thần u uh, hai anh cá rồi nhá bây giờ con siêu thì mình hai con ma ra là được một chút gọi là tháo lốc không một chút tháo lốc không lốc con dây xì ui từ từ nhá cái ông kia kinh đấy ông kia ghê thế anh em thật sự luôn đấy ghê quá nhìn ghê quá dây c hai còn dính nick hai nữa cơ thành ra là hơi kinh chết rồi không lốc được con ta lông rồi có cái lốc đại nhá lại bị ăn lốc con renta của mình để chỗ nào cũng bị ăn lốc nhở từ từ nhất nhà này nhà này ba đồ này kinh đấy rồi ba đồ này sao giết trời Ui, huyết kiếm vô cực với cả cái quyền năng ôi con ta lông đồ mới à xong rồi còn có cái bom khói nữa cơ thì bây giờ giết con này kiểu gì trời u là trời nhưng mình không xếp nhà này mình xếp nhà kia cơ nhà này chắc là mình thua anh em còn cái bom khói nữa cơ thôi cố cố đép thêm một hai con đi cố lên bia đấm phát nữa đấm phát nữa ui ăn cc à acc đến chết nào cho em coi anh kia chơi delta bốn cho em coi anh kia chơi delta bốn đấu sĩ à ok ui từ từ nhá có ấn ấy này có ấn ấy này cho con tam ken này ngon á từ này tí bỏ mazaha ra này bây giờ là có con tam gen hai đẹp đây đây đây bốn đấu sĩ ba cảnh binh kẹp dây xì kẹp con này thì nói chung là cũng được mình chắc là top bốn rồi anh em ạ kiểu gì nhà bảy nhà phát minh nhá cũng đẩy chết mấy nhà kia à em tú dìu à anh slide à dìu nhưng mà không biết dìu lên hay dìu xuống nữa đây nico đi đỡ phải zone nico không có à một con à, hỏa kỵ nữa đi pháp sư mình nghĩ là không cần đâu venta này lạ lùng em hơi hãy tới bên anh trong chiều động xa vắng chuột hai à nghe đần thế mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em gặp nhà kia đi thì đẹp nhưng mà lốc thật ta là cũng hơi khó nhở kiểu mấy ông đấy đổi hết á em tú vào sài gòn làm không tối anh dẫn ra chỗ kia đứng cầm nón bảo hiểm vẫy vẫy thu nhập cao luôn á chỗ nào đấy anh à, tô cái chỗ ấy đúng không cái chỗ gọi là cái chỗ gì nhở hẻm sáu hai một đúng không anh tô hẻm sáu hai một đúng không đường sáu hai một đúng không hay là hay là ấy hay là hai mốt hay là hẻm hai mốt nhà này có siêu côn với cả vút rồng anh em ạ chịu bó tay đầu đầu đầu đầu đau xin cái top bốn nào cao sớt thua nhà kia này nhà này win à ê nhà này win sao giống mình ao tốt đây mười tám máu à xong rồi giống mình gặp nhà bảy má phát minh mình chết luôn đấy nhở eo eo xin con cá hai đi rùa rùa bằng một con cá hai đi hơi khó rồi gặp nhà này với cả nhà này à không để kéo con victor mà để con này ở đây con này ở đây không lốc được ông này đổi liên tục anh em ơi giống ông này đấm mình một phát chết luôn á thật nhà này hơi kinh hơi kinh một chút cơ bản là tự nhiên zona được con dây xì hai ấy không phải zona được mà ông có con dây xì hai đi ở ờ, nói vậy nó hợp lý hơn tại vì ông ấy dùng cái lõi mà giống thu nguyên nhà lắm con rồng cái nó gồng lên á mình không có siêu côn đấy mình có siêu côn nó khi mình win được cái chứ đùa đâu ê đừng chết đừng chết hai máu hai máu hai máu ok ok cao sớt ơi em phải chết đấy cao sớt ơi đấy có chi nhưng không bắt à chắc là mình quên anh em ạ mình không để ý á ok ok top bốn ngay chạy chạy chạy chạy ngay chạy ngay bài mình bây giờ không ăn được ai hết á cá hai đi làm một chút gọi là kỷ niệm nè cá hai cá hai thật này đây không khi anh gọi tên em gặp nhà này hoặc là nhà này à lại gặp nhà ta lông bịp thật rồi cuối cùng mình không gặp nhà kia luôn ê mình tính ra là mình biết là mình thua nhà này nên mình không xếp luôn á mình gặp nhà này mình có hốp này tại vì nhà này đánh một con sriu mà không có diệt á thành ra là mình có hốp hơn đánh nhà này thì mình win kiểu gì nhà này cơ bản là họ có cái lõi bom khói ấy, mình không đủ đam dồn được mình không có victor á tất cả không có siêu côn anh em ạ à. bịp thật gặp nhà này nhiều quá nào nào cái kiếm gặp nhà kia thì mới ra được top ba à? mà thôi top ba top bốn mình nghĩ không top ba top bốn khác nhau quá ui đi chợ victor cầm hóa kỹ nó kiểu ngon đấy bài mình không có siêu côn á bài mình có siêu côn thì nó khác á top bốn cộng mười à trông đần đấy nhở trông cùi bắp đấy lên like lúc nào cũng chỉ được gọi là top bốn nào thôi làm trận nữa ở trên team anh em ạ xếp bài với chúng tôi ờ, ừ mình xếp nhà kia cơ mình xếp nhà mình xếp nhà Ezreal á mình xếp mình xếp cao lên ấy thì con Ezreal kiểu gì cũng cũng ấy à cũng dính đam á với cả con Ezreal cơ bản là không có diệt anh em ạ bắn không qua được bọn tanh của mình đâu nhưng mà mình không gặp á mình gặp nhà ta lông thì kiểu ờ, nó có cái bom khói ấy, với cả con Renta của mình không có siêu côn á thành ra là hơi sợ với cả mình cơ bản là không xếp nhà ta lông nữa cơ nếu mà mình xếp nhiều khi mình xếp mấy con mình kê con vi với cả kê con uh, cá heo xuống ấy thì mới ra ăn được anh em ơi nút d của slide đâu à huyết kiếm mà bài đây anh ta không có siêu côn thì cút là ừ nói chung là bài đấy không có siêu côn với cả em thừa mấy cái đồ ấy nó hơi củi anh tô ạ nên là hơi cút một tí mà em nghĩ là đánh win thì như vậy là hợp lý rồi top bốn top ba thôi còn trận này kiểu ví dụ mà đỏ hơn được một chút đấy thì máy là top hai được còn top một thì bài này kiểu em nghĩ là cần thêm yếu tố gọi là ngoại binh hoặc là kiểu tự ra một chút đấy thì máy ra là top một được còn không thì bài này phải cần nhiều yếu tố khác khi nào em tú qua đ... qua anh chơi đây à khi nào à? khi nào em tú gọi là ổn định với cả em tú có thu nhập đã anh à, <laughs> tuấn ơi tầm này không có thu nhập thì em tú muốn đâu đi đâu đi đâu thì đâu có đi đâu được đâu đúng không ừ, đấy rồi ép câu sớt nè em không là nàng thơ anh cũng không còn là nàng thơ đấy cái ra úp bảy thắng thì kết cục trận đấu sẽ khác cho em tú rồi hợp lý luôn huỳnh long ơi nhưng mà cái con kathleen đấy nó ấy quá nó mất dạy quá bắn chết em tú luôn rồi á nó cướp đi gọi là vị trí cao hơn của em tú á hello trần tu nhá hello minh khánh hoàng nhá top một phải Victor hai rồi siêu côn may ra có húp ừ nói chung là phải cần một cái gì đó gọi là đột biến ấy như kiểu level bảy ra con tam ken nè hoặc là như kiểu là level tám ra được con siêu côn ra được con Victor xong rồi có Sojin xong mình eco lên chín eco lên chín thì zone full hai may mới ra top một được còn không thì phải cần ngoại binh đấy nói chung là nó phải cần một trong những yếu tố gọi là đột biến hơn á chứ còn để đánh như một form bình thường như trận vừa rồi thì mình coi như là chỉ renta hai v hai thì nói chung là vào top là mình nghĩ là nó cũng hợp lý rồi không có gì cả không dép comment em luôn mà dỗi ghê à có đâu mình hiếu <coughs> vừa ngồi ăn vặt vừa xem stream người mình thích thì còn gì bằng à ok nhá mình hiếu ơi lỗi anh tú á không hoàng đổi bài chúa để xếp lốc à có đâu xếp hơi cùi nhá sao em săn anh à em có săn anh đâu anh cận anh cận anh săn em á <laughs> nhưng mà mánh gà lắm tầm này săn ai đâu dám săn ai đâu vào nốt đế vào đế tại vì sao hôm nay em không thì thầm và gió cuốn mây khi làm bờ môi khi bờ môi còn âm trao thời gian tận cùng của cuối cơn đau em vẫn yêu anh như lần đầu buồn cô gái lên tiktok khẳng định con trai đi xe máy xe số nhìn dơ dơ à đi xe số mà lại nhìn dơ dơ à phẹt hôn chè một cái nha không không không chè có ở đây đâu mọi người mọi người cho em tú xin phép ăn nốt quả mận nhé mọi người em tú thèm quá thằng tú ăn nó quả mận lắm mọi người ạ mời mọi người nhé ừ. làm kiếm anh em ạ quả mận này ngon á khắc chế v vip thế nào thế á v vip là tức là cái lõi à cái cái lõi thì sao lại khắc chế nhở hơn tốt anh bằng một miếng nhé ui thật không vậy đằng thật không vậy giờ em tú đấm chè một cái lấy động lực top một d tú à nhưng mà chè trong miền nam mà mọi người sao mà đấm được nhở chè trong miền nam mà ok ok anh ơi hay quá cận ơi có ăn được đâu mà mà mời à? phải ăn phải ăn cái mận bấy bây giờ hình như là mình thấy đang bán nhiều rồi đúng không nãy cơ bản là trên đường về thì mình thấy có một cô đang bán gọi là hàng rong á không phải hàng rong thật ra là cô ấy đi xe đẹp, cô bán mận thành ra là thấy ngon nên là mua mọi người ạ đồ phế đấy đồ gì đây từ nhá không ai có đột biến à mình nghĩ là lấy cái này cũng được xanh với xám thì nói chung là có đồ thôi à không có vàng à hai ấn pháp sư thì hơi củi anh em ạ mấy cái này thôi mình nghĩ là lấy cái kho báu đi đánh tầm đầu game đi cho nó sướng ui nico này có nico à ơ cái này mà có nico à ui kháng phép nữa à điên à kháng phép lắm gì vậy từ nhá đánh nhà phát minh cũng được anh em ạ mẹ nhà phát minh à hay làm trận sru ba này anh em nhở sru ba hay là đẹp thôi cơ bản là chắc là mình không úp cấp đâu anh em ơi tại vì sao tại vì bây giờ mà cái đôi này của mình toàn là một hai tiền á mình nghĩ là để tự nhiên đi cho nó lên cũng được khỏi phải úp cấp anh em ạ úp cấp nó hơi tù quá vậy thôi bán tạm đi bán bớt đi tích tiền nhá không biết là đánh gì nhưng mà mình nghĩ là không úp cấp đâu úp cấp thì nó hơi tù quá nhưng mà lõi kim cương mà đánh ghét riu chấp lõi à liệu nghe nó có ổn không nghe nó có ổn áp không hay là mình chỉ đép thôi không ngoài có đột biến là mình xem đột biến gì với đột biến rừng à buôn ma thuật là miền nam hả à, đúng rồi mọi người miền nam nhá úp cấp thì cho con camille vào thì bài mình khỏe hơn một chút có chắc là mình đánh bình thường anh em ạ cái này cảm giác mình đánh kiểu kia là mình cút á mút rồng hay là thú tượng đây ơ mình không có gian đun đồ à mình không có tài chế anh em ạ mình quên mất á làm cái phút rồng luôn đi nhìn nhà này là muốn lắp phút rồng á nói chung là mình phải lắp đồ mình tối ưu á mình lấy cái lõi này rồi về sau mình yếu lắm thành ra là mình nghĩ là phải đánh mạnh tầm lúc đầu luôn chứ còn không thì về sau hơi cùi anh em ạ đao sau khi mình úp cấp mình cho blitz vào luôn á trận này nói chung là phải giữ máu sớm nhá không là đi á em leo năm trận được uh, lên được bạch kim một tám mươi điểm cái top bảy nó đánh em xuống còn mười điểm chén không á wow à tức là từ từ ấy hả từ bài kim một không điểm nó lên tám mươi điểm hả con này với con này à cảm giác bây giờ úp cấp vào cho con này xong rồi không tích được tiền lãi nó hơi thọt anh em ạ với cả cơ bản là mình đang nhiều đôi một hai tiền đấy nên chắc là thôi anh em ơi không lên cấp nhá đánh chậm chậm đi cảm giác con cô thì nó mình đánh năm tiền bốn tiền thì cũng được thôi thôi mua lại con này nhá ổn tượng ở đâu vậy ổn tượng ở trên à bán đi bán sena đi chưa cần sớm đâu buôn ma thuật tây nguyên mà đúng không á đúng rồi mọi người ơi nhà này à? ui lại than đun ma lốc ê hôm nay liệu có phải là một ngày chơi game bình thường không vậy kiểu nó bị đen ấy anh em nhở có những ngày chơi game kiểu nó bị như thế á kazik huyết kiếm áo choàng à được được nhưng mà mình lắp bút rồng nó nói tại vì cơ bản là nãy mình thấy cái vòng âm á kiểu gì tầm mid game người ta cũng khỏe thành ra là mình lắp luôn cũng được đẹp đẹp đi miền tây má ơi à <laughs> buôn ma thuật là miền bắc nhá anh em á nữa nữa miền nam mà vậy tây nguyên là miền nam hả tây nguyên là cái chỗ có voi ấy mình cũng không biết nữa sdu này từ nhá hai con mazaha neko mazaha hai tầm này để làm gì không đột biến thì đột biến cùi thôi cứ cho con này vào đã neko con kia hai thì hơi hơi phế anh em ạ thật sự là hơi phế cookie à kẹp dốc đồ vào không hai đợi maza hai hai maza hai mình nghĩ là không có đồ thì thôi nhé bỏ đi nha bạn không cần đâu bắt dốc đồ lại đi gặp nhà này leo bốn này nhưng mà nhà này có con javan hai con javan là coi như là thêm một giáp chết đi cũng không ảnh hưởng gì lắm mình nghĩ là ok ấy cảm giác trận này lõi kim cương của mọi người không gọi là khỏe khoắn quá nhở gọi là bình thường á anh giá là ba nhà mình gặp ấy gọi là không có gì gọi là sâu sắc lắm u từ từ nhá nhưng mà nhà này sao trông mạnh vậy bảo không sâu sắc mà lại đấm mình à ui ui thua thật đấy chứ đùa đâu camille camille camille tạo giáp ok này hay thế có cái áo choàng anh em ạ tí này thua thật đấy chứ đùa đâu một ngàn tám trăm máu à kinh á đầu game mày cái này đúng là một cái lõi kiểu kinh á tây nguyên là miền tây nhé có chữ tây thây à phải không vậy top mười thách đấu tiếp thi việt nam bánh danh đại cao thủ bị ao trình à ừ nói chung là mình đánh lên like ấy, kiểu nó không biết là phải là do mình gà không nhưng mà nó một phần là đen thật đấy mọi người ạ kiểu tâm linh á kiểu lên like đánh không được ui nãy mà đều maza là maza hai à mình cần cái găng này hơn á anh em ạ thật cái găng này ngon quá găng ngon đấy ui tưởng được lấy găng thì đẹp lấy cái kháng phép à tưởng được lấy găng thì ngon quá nhà này lấy luôn không có đôi gì hết lên cấp kẹp con gì vào không vệ sĩ thách đấu Ui. phế thế nhìn nào tướng nào chén chưa một đôi hai đôi ba đôi à hay là dôn một phát không muốn dôn một phát cho lên bọn này quá mà dôn bây giờ không ra thì đi á từ từ nhá cảm giác mấy nhà này yếu này em ui mấy nhà này anh eco này có có một nhà này mạnh thôi nhá từ từ đã từ từ đã lo được á có một nhà mạnh thôi nhà này à, thật ra không mạnh lắm đâu con này đang ở đâu nhà kia mới là nhà mạnh cơ nhà khác à nói chung là mình nghĩ là win được ấy khỏi phải khỏi phải ấy anh em ạ kẹt cam mưu kìa ừ ha ừ ừ ok ok lỗi em tú lỗi em tú mình muốn run kiểu con su hai này cam mưu hai này là mình kiểu win trích luôn á tí đỡ phải run sáu run bảy anh em ạ tại vì bài mình tí lên cấp ấy tỷ lệ mấy con này ra nó khó hơn tầm này thì nó đang bốn mươi lăm với cả ba mươi ba thì nó dễ hơn anh em ơi ra được thì đẹp hơn thôi chắc là mình nghĩ là trận này không đánh ấy đâu không đánh dốc đồ đâu cơ bản là mình lấy cái lõi kim cương về đánh dốc đồ trông nó hơi chú bé đần á mua mấy con combat lại đi bùm vẫn không lên con nào hai sao đây có thực sự có phải là game không vậy dỗi nhờ mấy nhà này có nhà nào mình thua không có nhà cao sớt hơi mạnh ấy anh em ơi thật dỗi vãi <laughs> nhà này win luôn nè mình tính bán con blitz đi á để đổi luôn á đổi đổi đổi cái này luôn á thách tiền luôn blitz này bỏ đi này hai đấu sĩ nè liên xạ à tí liên xạ hai sao cho vào cũng được một lợi tức ngon đấy nhở vậy thôi bỏ cookie đi hay luôn đi tầm này ấy làm gì nữa nhà anh tú có bán rượu không mà anh nói chuyện làm em say quá à. anh tú nói chuyện nhạt nhẽo vậy mà say được á thật á điều điều úp sáu ra hên xui ra khá dích luôn anh ơi à không không không không em tú gọi là bật chế độ hơi hơi ấy ở đấy hơi cay ở đấy hơi cay game á mọi người nhìn nhiều đôi nó có bị ấy không khó chịu không kiểu nó nhưng mà bài mình trận vừa rồi mà win được nhở nhà này có bò này ui tầm này có con bò thì đúng gọi là đỉnh luôn đấy thật hai con bò tầm này nó hút cho thì thôi ấy tính ra trận trước hồi trước lần trước mình có đánh một trận gọi là kiểu con bò kẹp cái lõi này ấy thì nó nó nó ok hơn kiểu con bò ấy mình nghĩ là hai con bò ok á bờ lít nè bán đi thì được gọi là sáu tiền rồi ui thỏ tiền đấy đao trước mà mình tích được lợi tức thì ngon à, thật ra là đao trước mình vẫn tích được lợi tức mà nhở chẳng qua là nó hơi nghèo nghèo thôi thôi coi như là bây giờ mình nuôi ngoại binh nhá nuôi tầm hũ bốn hũ năm đi ra được một cái nico coi như mà mình lời anh em ạ nghiện là dở rồi à có nghiện đâu anh em có nghiện đâu ôi tầm này cái đánh bình thường đã tại vì sao hôm nay không thì thầm và rõ cuốn mây khi đêm nay so có like không anh tú à chắc có mọi người anh so lúc nào cũng like mà huyết kiếm luôn không huyết kiếm rồi tí nữa đồ đam ở đâu ra nhỉ thôi nhá từ từ nhá huyết kiếm đánh kha dích à trông đần đấy thôi cho nó kiếm thôi mình nghĩ là huyết kiếm thì từ từ anh em ạ thật có cho con này cầm cái bút rồng luôn thì cầm thôi tí nữa đợi đồ đam ấy cầm diệt hay là cầm cái gì gì đi nó ok hơn đấy ui không được một đồng nhở nhà google à mình tưởng nhà cao sớt cơ Neko GP2 luôn á, GP2 mà là bản trước thì ok hơn anh em ạ. Chứ G2 B2 bây giờ thì <tsk> yếu lắm, mình còn chấp lõi kim cương nữa cơ. Thà có lõi kim cương kiểu liên xã thì còn được. Anh mới thua 100m tài xỉu, em tú đánh ngoại binh lu chích an ủi anh được không á? Cái gì nghe đau vậy? Nghe đau vậy Tùng đang Nguyễn. Đây đây đây em tú. <laughs> em tú lên ngay cho anh đây lên ngay cho anh một bài ngoại binh lu trích nhá lu đến chết thì anh có vui hơn không thì để em lu đến chết luôn ba chấm một năm mươi tiền không không giàu mấy nhỉ kho báu ấy win trích tầm này phải bảy mươi rồi không thật ra là năm mươi tiền là hợp lý rồi cơ bản là level sáu mà chẳng qua là mình ấy thôi chẳng qua là mình uh, bình thường thôi chứ bảy mươi tiền thì sao mà được bảy mươi tiền thì nó nhiều quá nó không không không không, được đâu mình nghĩ là bảy mươi tiền trừ khi là kiểu rao đầu nó không trả đồ á phun tiền thì may ra được chứ còn để đánh win bình thường thì thật ra là cũng phải lên tướng hai sao mà mình nghĩ là bảy mươi tiền nó khó lắm mà không lên tướng hai sao thì sao win đúng không kiểu thế vừa mới cho hũ vào thì lại win nhà này luôn à dỗi nhờ nhà cao sớt hình như là trận nào cũng ngoại binh á kiểu ông này nghiện hay sao á hay đấy cao sớt ạ hello anh tú à hello gia huy cảnh cận ăn kích là sao cảnh cận ăn kích được trường cảnh cận đang đang anh cảnh đang cháy đấy thiện xạ liên hoàn ui nãy mà đánh gp là ngon rồi mà tầm này thì thôi nhá mọi người ê lấy xúc sắc không rồi tí nó đánh một con gì gọi là bốn tiền ba sao không chắc là mình lấy cái đấy thôi lấy cái tiên tri cũng hơi củ anh em ạ trận này phải ôn in á trận này ba lõi kim cương anh em ơi ba lõi kim cương thì nó hơi căng hơi căng thẳng một chút ma ra mình nghĩ là không chơi rồi bỏ đi tại vì sao hôm nay em không thì thầm và rõ cuốn mây khi nếu mà ra khá dích thì chơi khá dích sau mà ra hà nó hơi cùi như vậy đi thật ra là kiếm một con ấy nữa cũng được nhở một con dốc đồ nữa cũng ok đấy Ê, hay là mình đi cô kiếm năm ngoại binh không mình kiếm tam ken không Ê, hay nhở hay là mình đi mình mình xúc sắc kiếm tam ken nhở nhưng mà level tám mình nghe nó hợp lý hơn tự nhiên giờ xúc sắc xong rồi nó ra kiểu mấy con ờ, lucian xong rồi gp các thứ ấy, hơi cùi thật ra là lên đám mình xúc sắc ấy nhiều khi ra thiên cũng ok được không qua đánh nhau mà không ba sao là đi à, ừ nói chung là không ba sao là đi chắc rồi trường ạ cơ bản là em tú lõi cũng xấu quá nhà này hai con bò thì chắc là đấm nguyên nhà rồi đấy giờ giết con bò này kiểu gì đam thì không có đồ đam thì không có hai con bò tầm này mỗi con một ngàn tám trăm máu hai ngàn ba một ngàn tám may nhà này còn kiểu có con bò ấy tính là hai bốn sáu chết thôi thì cũng được ê tính ra xúc sắc vào con ấy lại hay ấy nhở anh tú làm một đen chất ba lõi đi à ê sivir này mình lấy sivir lại không có đồ đam mình cần đến cung hoặc là găng hơn á nhưng mà cung thì đẹp hơn mất cung rồi còn găng à lấy sivir về lại huyết kiếm mà sivir ba cầm huyết kiếm mà trông đần không đần lắm đần lắm thôi lấy găng đi lấy găng hoặc kiếm nhé làm mấy gang đi tí đợi cung xanh chơi nó dễ nhở cung xanh nó dễ em tú like đến mấy giờ vậy à chắc em tú like thêm uh, chưa biết nữa mọi người ạ cứ like đã em tú cứ like đã ui ông nào bảo kha dích có kha dích thật này hay làm trận kha dích nhở làm trận kha dích ấy kiểu kha dích nó dễ chơi ấy thì zone ba sao được anh em bạn thật mình nghĩ là được á kể cả ấy cũng được auto cũng được đừng vì anh mà không vỡ nát trong em đã quá nhiều đột biến rừng à nghĩa lắp đồ này đi cho tạm con gp tiếp nhá tí nữa thay sau nhưng mình nghĩ là vẫn phải lên tám á tí nữa làm cái huyết kiếm hoặc là cung xanh nữa cũng được Ui, nhà này đừng đánh khe dích nhá nhà này đánh khe dích luôn à đồ này mình nghĩ là đánh cv hay đỡ vần ngon hơn chứ đúng không hay đánh zinix không cố lên kazik ơi bay qua đây nè kéo chết con này đi ừ hay được á nhưng mà nhà này bắt hai hang kazik rồi hơi khó anh em ạ xúc sắc vào ilawi à xúc sắc vào ilawi hơi hơi hơi ấy thật ra xúc sắc vào ilawi thì tỷ lệ nhiều hơn đúng không nhưng mà thôi từ từ anh em ơi chắc là trận này 4.2 mình lên nhá xong rồi mình xài xài tiền đi chứ còn để lâu thì mình đi á nhà này chưa nụ này hũ sáu hay hũ bảy hay hũ bốn là hũ bốn mình nhìn cảm giác to nhở nhà này cũng ba xúc sắc à? này đánh senna à ui nhà này level sáu à ba mươi máu level sáu còn hai xúc sắc à còn một xúc sắc chưa xài à <coughs> khá dịch ba ba lõi kim cương cũng không top một được à thì bây giờ lõi xấu thì phải đánh top ấy trưởng đánh top bốn cũng được tầm này em tú lúc đầu lõi này nó cũng chỉ có thế thôi mà chứ vừa rồi lõi cũng đâu có gì ngon đâu đúng không cảm giác lõi nó bài nó chỉ thế thôi ấy một cào một con nữa được không không được rồi trâu quá bọn hóa kỹ này trâu quá con vi cầm hóa kỹ tầm này thì đúng kiểu trùng á nhà này à nhà này xài xúc sắc hai cái rồi vẫn thua nè trông đúng nhà này đi đấy nhà này đi sớm luôn đấy cảm ơn hạ vân thiên nhá ui hạ vân thiên đỉnh đấy một cái bốc đồ này hợp lý này chắc là đao sau mình nhiều khi mình lên cấp mình nổ luôn đấy anh em ạ thật bỏ lucian đi anh em ủng hộ em tú bằng một like một sub và một share để em tú làm những vai nan top một ui hay ấy, vân thiên này hay ấy, vô cực nữ à em tú ở hà nội à ừ, em tú ở hà nội thanh quang ạ à. massage d cái ông thấy anh này mới đi uống bia về massage d cái gì đấy tiền ăn thì không có cái massage thôi thấy anh ơi nước mắt ui ra cả chó gát này blue à blue nó kha dích anh em ạ cảm giác ván này là đúng bài kiểu đột biến luôn á thật tí nữa mình kiếm cai xa nữa cũng được tôi bỏ mấy con này luôn đi đánh đột biến một trận đi anh em ạ thật bốn đấu sĩ này thôi mình nghĩ là lên luôn đi cp ui cái gì đây mít for mít for ba à mít for ba cầm đồ gì mọi người nhưng mà chắc là cầm uh, mình lắp blue á thì nó đợi quỷ thư nhá không có quỷ thư trận này kiểu nô no hút lắm chắc là lắp blue luôn đi gì mà toàn mít fortune vậy như kiểu là một cái xúc sắc ấy nhở ảo ma nhở em trường phân tích chứ em tưởng có chơi em tú đâu ừ, thì em tú ý là em tú nói vậy thôi em tú bảo thì em trường đâu mà kể cả em tú à, bị chê cũng được mà em trường ơi em tú nào ạ mình cần quỷ thư ấy không có quỷ thư thì tí nữa đánh hơi khó tầm này thì cố nhá nói chung là nổ hũ trước rồi tính tiếp anh em ạ đứng ok này đé được một chút đã nhưng mà bây giờ phải kazik hai mới nổ được nhá nhà kia bán kazik như vậy victor à cassadin hai này cái xá với cả cá chê này hợp lý nhá từ từ nhá bây giờ mình đang phân vân eco con gì nó sẽ hợp lý hơn một là kaisa hai là kazik ba là cá chê đồ này mình nghĩ muốn để don vi hơn đấy nha mạ thật kiểu đồ này mình nghĩ là tí nó để don vi ấy, nó sẽ hợp lý hơn victor à victor thật ra là không có đồ nhở anh em nhở nhưng mà mình nghĩ là phải để victor lại á ui không có kazik hai thì hơi khó nổ khó thế làm sao để nổ đây xúc sắc từ neko à anh lo là không á giống giống không lo lắm ừ, chắc là mình phải xúc sắc rồi á nhưng mà mình đang phân phân xúc sắc con gì đã cha dích này. cơ bản là mình muốn ấy hơn á đợi hơn á cha dích hai đã này có nhà nào đánh ấy không nhở có nhà nào đánh con uh, nhà nào đánh Khazik nữa không nhà kia bỏ Khazik chưa bỏ Khazik rồi đúng không ok á chắc là đao sau về mình Neko anh em ạ à quên đao sau về mình xúc sắc anh em ạ để nó nhiều tiền một chút nhá không có sát thủ thì hơi thiếu đam một chút gặp nhà cao sớt à nhà cao sớt thì kiểu hai sao rồi có quỷ thư rồi à. khó đấy mình cần con vi tanh á cơ bản là con xe du cầm đồ tanh nó không tín chắc là dao sau mình dùng xúc sắc các mọi người ơi hai lấy xẻng biến biến sát thủ nhở đồ này không có đam lắm nhưng mà đánh trì trì lại ngon thì yếu cay xa cầm quỷ thư thì ok hơn á từ từ nhá con kha này lo được con vi á giảm hưu đi ok nổ hũ đi là đẹp hợp lý này nổ hũ đã nổ hũ đã em tú định cầm cái cuốc hay cái còng à nhưng bây giờ bài em tú thế nó phải lì ấy, anh em ạ bây giờ muốn đánh túp cao là phải cái xích ba thật còn không phải cái xe hai kiểu tầm này phải mạnh này nói chung là sau đâu này mình ấy nhá sau đó này mình bắt xe hai này này cầm cung à cầm cung hay là lấy xẻng ta xe hai tất nhiên là được rồi nhưng mà mình cần hủy thư hơn đấy mình nghĩ là kiểu gì cũng xe hai được á nên là thôi nhá tại vì mình khi mà mình xúc sắc vào con kazik á kiểu gì mình nghĩ là cũng ra kai'sa à không ra xe thì hơi bịp một sát thủ thay đột biến em tú à đợi đợi tí em tú bỏ ngoại binh ra đã nhưng mà em tú nghĩ là đồ này con kha dích không cần ấy đâu không cần là sát thủ đâu từ từ đã tình này nhẹ như gió hello thủy trang nhá lại chiếu lên tim ta những vết ăn ờ, tiền nhiều này mong manh giờ tan vỡ go một chút đã xem có cái gì gọi là đặc biệt không anh em ạ siêu côn này từ từ nhá không ngoài đánh kazik mà lại dôn hung ra à cá chê đi bán mấy con này đi mấy con này hai sao chưa chưa mình đang muốn gọi là bỏ hai con ra kẹp con siêu côn với cả con sát thủ à siêu côn thì thật ra là đột biến này hơi bóp anh em ạ nên là từ từ để mình xem mình có kẹp không gặp nhà này di tích hai thì mình chịu rồi cái xe ok nhá vẫn được này làm ăn kazik hai à kazik ba trận này là bú đấy hai mươi tiền để zone kazik à Tên này giống cho mình à, quà trời cho lắm sợ mình zone hết luôn là đẹp xong rồi chấp ba lõi luôn gọi là chỉ là đánh mình tướng thôi hello kiếm quý nhá lá chắn siêu công nghệ với cả bảo hộ tiên tộc thêm giáp à năng lượng xanh thì mình là không cần rồi bảo hộ tiên tộc cũng ngon không cc là có một ui nhà này kazik hai à bảo sao ông này đánh gì kẹp kazik vậy bảo sao zo nó không ra nữa đảo hộ dân tộc mình nghĩ là không cần lắm mình lấy cái này ừ, mà cái này thật ra là không ok đâu tại vì cơ bản là đam phép này đam tay này đam phép này đam phép này đam phép này toàn là đam phép anh em ạ thôi lấy bảo hộ tiên tộc hoặc là năng lượng xanh nhá nhận lại 20 năng lượng à khá là hay nhưng mà mình nghĩ là thôi lấy bảo hộ đi mà thôi mình xúc sắc con cái xe nhá mình lấy cái xe hai trước đi thề luôn cái game này nhiều lúc mình thấy nó bị bị chán ba xúc sắc không ra được một con gọi là để mà nico luôn á nhà này thì đánh kẹp kazik ấy nên thành ra là mình không ấy nữa mình không không muốn nico kazik nữa mình muốn đánh bằng năm tiền tầm này á khỏe luôn á xong rồi đi ra nó game như kích thật sự game này phế thế thôi em tú đi rồi nói, nói chung là xúc sắc không ra thì em tú đi rồi mà ông kia đánh bò kẹp khezic cơ rất là ảo ma nhá cơ bản mình nghĩ là người ta dôn thì người ta chơi đấy á xúc sách đỉnh em tú à em tú chấp lõi tạo còn ten rồi à khó tạo còn ten đâu mọi người cơ bản là mình dôn mình xúc sắc mà nó không ra tính ra là lần nào mình đánh trên live mình đánh xúc sắc nó không ra hết á còn bình thường đánh ọp thì mình không biết thôi chắc là bây giờ từ giờ không lấy cái lõi xúc sắc này nữa bỏ qua nhá diệt với cả bút bẫy à ừ, chắc là diệt với bút bẫy rồi anh em ạ thôi dồn cố nhá đấy xúc sắc thì nó không ra mà cuối cùng ấy thì nó lại ra cơ mình ôm vi của mấy nhà kia không mấy nhà renta mày dồn cố nhá được con nào thì hai con đấy nhá vi ấy này hay là món vi ba nhở kha dích thì chắc là nhà kia chơi rồi thôi từ từ nhá thật ra là mình có cái cái kia rồi á mình có cái bảo hộ tiên tộc ấy thành ra là vút bẫy không ngon lắm nhở bây giờ đợi cá chê hắc đồi liệu có được không thì mình nghĩ là một cái grip phép nó thì ok hơn hoặc là một cái bàn tay còn cái đai máu thì mình nghĩ là đổ tay on vi á chứ bây giờ lắp cái vút bẫy nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì nhiều á cái xe hai là bài mình khỏe ấy chứ đùa đâu kiểu vừa rồi mình mà ra được cái xe hai một cái gọi là xúc sắc á thì mình ê cô tiền á tí nữa mình xúc sắc gọi là kazikma các thứ nó ok hơn nhưng mà không xúc sắc nó cũng chỉ là xúc sắc thôi xúc sắc à, tam ken với cả cái xe không ra con nào bựa thật đấy xin là xin vĩnh biệt à xin là xin vĩnh biệt cụ à victor này victor này cần không victor bỏ hai con đấu sĩ đi thì không chắc chắn là không được rồi hay là bỏ vi đi mà rôn nhờ anh em nhờ chứ vi ba cảm giác nó cũng không được á tại vì trận này nhiều vi quá thôi bỏ nhá sao không phải là cái xa nhờ cái xa thì có phải là bú không cái xa thì có phải là bờ ubu rồi không nhưng mà nhà mày này giống con kazik của mình lo được lắm từ từ nhá nhà này mấy mấy ấy đấy mấy băng đạn bảy băng đảng à, bảy băng đạn thì hơi kinh mình tưởng là năm băng đạn thì lo được bảy băng đạn thì chưa biết anh em ạ nhờ trận nhà này mình có vứt rồng nè không biết là ăn được không ui kha dích trông nó vẫn tù này anh em nhở kha dích thì nói chung là kha kha dích đột biến rừng ấy mình nghĩ là để đồ như vậy là hợp lý nhất rồi kiểu cho nó lâu lâu ấy nó đánh chiều chì chì ấy nó có đam là ok rồi tính ra là bài mình kiểu ba lõi chấp combat rồi ấy nhá có cái lõi này xài được rồi á mà win được ông này ba lõi gọi là combat à ảo nhờ đây là mình còn chấp một đồ ấy thật ra là cái đồ này mình chưa xài được chứ không phải là chấp không phải là chấp nhờ mình chưa xài được á chắc là cứ cho con vi cầm đáy máu trước đi thêm một chút máu cái xa bài mình mà có cái xa là mạnh khởi luôn á cái xa hai là mạnh khởi á <laughs> nhà này bỏ con kazik rồi này nhưng mà tầm này mình không nuôi được nữa rồi, cơ bản là mình xài hết xúc sắc rồi á khá dích không có đẹp bác cứ hèn hèn sao ấy nhìn đụt ừ nói chung là nó hơi đụt nhưng mà thôi anh em ạ giờ đồ của mình lúc đầu nó như thế rồi thì mình đánh đánh theo tình huống thôi nhá cơ bản là đầu kia đánh win trích ấy mình phải lắp đồ anh em ơi cái xa rừng nói chung là nó hơi trâu một chút đấy nó chỉ cần lên hai thôi là nó kiểu nó có đam ấy là mình win được mấy nhà đấu sĩ ấy chứ cơ bản nó kazik của mình câu thời gian được cái xa chỉ cần ra chiêu nhiều thôi là ok đấy nhưng mà cái xa thì không hai được nên là hơi hơi ấy bay đi ừ né ra ui nó đấm chết con kia của mình là mình thua rồi mazaha này không có đam anh em ạ kiểu cái xe của đấy là chiêu được một lần nữa thì win á hơi khó nhở ông uh, cao sớt này hai trận đánh đen tao đúng không cái xe cầm bút bẫy à không biết là có được lấy không hóa kỹ chắc là không cần còn không mình lấy dây chuyền cũng được cho anh tú xin con cái xe hai đây nhưng mà cái xe hai cầm bút bẫy à hay là mình cứ lắp bích găng cho con cái xe trước nhở nhiều khi tí nữa ví dụ mà con cá chê của mình hack được một đồ đam á thì mình lắp đồ nó ok hơn còn vút bẫy bây giờ lắp con cái sai nó thêm được một chút máu nó cũng chả để làm gì cả thật coi như nó né được một chiêu né được mấy trăm đam mà mình nghĩ là không thay đổi được nhiều đâu bây giờ chỉ có liều ăn nhiều á đợi cái xa gọi là à quên đợi cái chê gọi là hack đồ á thì mình có cái gì nhở mình có có hút vào top cao hơn còn không thì thôi nhá như vậy đây như vậy đây như vậy đây à đâu thật ra là nó vẫn lên cái vút bẫy nhở <tsk> nó vẫn ra cái vút bẫy anh em ạ mình quên mất á ờ, không sao không sao coi như là lấy lấy cái để né đi lấy cái để né đi phế vai vậy thôi lắp luôn nhá tầm này mình chắc là mình lắp dãy tốt rồi á <tsk> mình quên mất là cứ tưởng là cái đồ lẻ này cứ để trên là được nhưng mà không anh em ạ thôi coi như là trận này lắp đồ như vậy dãy tốt nhá chứ bây giờ mà đợi cái chơi hack đồ nó thì không biết là đến bao giờ á tại vì bài mình hoa lõi combat anh em ơi thành ra chỉ đánh gọi là dãy tốt thôi cái xe của mình có cái phép thì ok kiểu nó thêm đam nhiều á mạnh hơn hẳn á nhưng mà không có rồi thôi bài mình cũng đâu có yếu đâu chẳng qua là cái lõi xúc sắc kiểu nó xài nó hơi bị chấp lõi á thành ra là hơi cùi ui cao được phát nữa rồi từ từ cái top sáu trận này này top sáu à bây giờ mà dãy được một round nữa thì may ra được top năm top bốn gì đấy vì anh mà không cái chia 220 đem rồi nó vẫn đẩy món lẻ ra ừ Kha'Zix nhìn đợt đụt như tú à thôi lần sau vào đít cho đỏ à. được được được Kẻ chê đồ như tú em tú không lấy vé à em tú yếu vãi à đấy lấy kiểu gì anh cảnh ơi lấy kiểu gì em yếu quá anh cảnh hai cái xa luôn nhà anh cảnh có cái kháng hiệu ứng mà chiêu ui con này của mình chết là hết anh rồi bùm chiêu đi rồi con nữa con nữa ui không được con nữa nhỉ con nữa thì vẫn đi à <laughs> phế thế em tu phế thế em tú đánh ảnh slide toàn cút thế ừ nói chung là em tú đánh hàng này toàn cút mọi người ạ bảo hộ tiên tộc thì có hai bút bẫy xúc sắc không ra cút rồi ừ nói chung là mình đánh không biết là có phải là do mình non không hay là lên live mình đánh như vậy hay là do cái nick này hay là do một cái điều kiện gì đó nhưng mà mình thấy em tú hơi gà ờ chắc là em tú ọp mọi người ơi em tú ọp em tú trên tim nhá xong rồi mai em tú like tiếp mọi người ạ <laughs> có thật là gỡ không mà gỡ mà anh phi nhưng mà gỡ đi đâu á thôi chắc em tú ọp mà trên tim rồi mai em tú đánh cái nick khác nhá cái nick này bỏ đi mọi người ạ chúc mọi người ngủ ngon nha bye bye thì anh em nào mà coi á mà nãy giờ mà đang coi mà chưa like cho mình xin nốt một like an ủi gọi là sự sự non nớt của em tú nhé bye bye mọi người em tú ọp đây chúc mọi người ngủ ngon nhá do đần đó em mà có thể là do em đần thật nhưng mà thôi em mọp lên mai em nay tiếp bye bye mọi người nhé